Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quan to ăn cướp, quan nhỏ giật hàng. Cô gái nghèo đã chở trái cây đi bán, kiếm sống qua ngày, đã bị đội trật tự của ba thanh niên phường Trần Phú, thành phố Hà Giang tại Việt Nam làm khó dễ. Đời sống người dân đã cơ cực, giờ đây càng trở nên khốn cùng hơn dưới chế độ do chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đây mời các bạn cùng xem đoạn video clip này để biết tình hình thực tế tại Việt Nam. Tao quay chứ. Không không không sao không sao không sao. Không sao, tao không qua việc, việc rồi, ý thức đây. Cái mẹ họ đèo đi bán thế này. tại sao lại bán ở ngoài Rồi họ đèo đi bán, họ đèo đi bán chứ không phải bán. Thôi kệ mày. Rồi rồi rồi được rồi đây là họ đèo đi bán chứ không phải họ bán ở đường cũng phải thương họ thương họ một tí mà họ đèo đi bán họ buôn bán được bao nhiêu thì mẹ họ đèo đi bán chứ chúng mày làm như này mẹ ấy quá họ được bao nhiêu họ được bao nhiêu tiền đâu đưa lên clip họ đe, họ đèo đi bán chúng mày cho họ xin đi đây là đỏ đây là lý đặc cô tiên nó bảo cũng đặt rồi bán cả người đây là chim bán hai ba người rồi thì chắc này làm thế gì cả mình không tin rằng có cả họ đang đèo họ đang đèo đi bán chúng mày cho họ xin đi rồi rồi rồi

sai thì mình phải chấp hành đúng nào bây giờ đây là đây là lòng đường người dân đã giám sát rồi nhưng mà họ đang đèo đi bán chúng mày phải thôi thông cảm cho họ tao tao tao tao nói đúng rồi rồi rồi chúng mày cứ biết đấy